chào tất cả anh em nhé ờ, rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi tôi thì hiện nay có những cái đồ bịp nào tốt nhất giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong những sân chơi bầu cua và sân chơi tài xỉu thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu luôn với anh em cái sản phẩm này có thể giúp anh em đến bất cứ sân chơi lớn nhỏ nào anh em chơi anh em đều phải giành thắng khi mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa là hoàn toàn người ta và trực tiếp người ta làm cái thì à, trước tiên tôi sẽ giới thiệu anh em về đồ chơi tài xỉu trước sau khi giới thiệu xong tôi sẽ giới thiệu đến anh em về đồ chơi bầu cua thì à, đầu tiên thì ở đây trên tay ơi là một cái máy báo rung không tang về trò chơi tài xỉu anh em đến sân chơi tài xỉu anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy này anh em đút vào trong người khoảng cách tối đa là 5 mét đổ lại nó sẽ báo rung rồi biết được ra tải hay ra xỉu để anh em chơi thì à, cụ thể cách chơi cách đánh như nào thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn này một cái đĩa một cái nắp và một ít hồ tài xỉu hồ tài xỉu ở đây tôi đã ngâm sẵn và nước muối nó nổi hết này đấy thì để chính tỏ anh em thì, à, như mọi lần tôi test cho anh em thì chính tỏ anh em những cái đồ này là hoàn toàn đồ bình thường để tôi test cho anh em để cho nó xanh chín thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hồ tài xỉu ra anh em nhé lấy ngẫu nhiên ba hồ tài xỉu gấp ngẫu nhiên này ba hồ tài xỉu à tôi sẽ lau khô đi anh em nhé lau khô đi nào khô đi nào khô đi anh em nhé đấy xoay luôn đèn cho anh em này hột là hoàn toàn trong vắt luôn anh em nhé xoay hết luôn này à, hột trong vắt luôn này đấy, hột là hoàn toàn bình thường đấy, hột là hoàn toàn bình thường đây là cái thanh nam châm này thử luôn tiếp cho anh em xem này này không hề hít này không hề hít này không hề hít này thử luôn đi nha cái nắp này nếu mà nắp bị thì nó sẽ chặt cái nắp là hoàn toàn bình thường này Đấy, không hề hít này ok cho anh em đĩa này nếu đĩa bị thì nó sẽ hít chặt cái đĩa này hoàn toàn bình thường này không hề hít này ok cho anh em ừ. thì sau đây tôi sẽ test cho anh em nhé Giờ cách chơi rất đơn giản khi mình đến sân chơi mình chỉ cần bật cái máy rung người lên và mình đút vào trong người là tự động nó sẽ phân tích nó báo dung tôi biết thì cách chơi thì tôi sẽ hướng dẫn luôn anh em này khi mình đến sân chơi thì mình bật máy lên anh em đút vào người khoảng cách tối đa 5 mét đổ lại thì à, ba uh, ván đầu tiên mình đến sân chơi quan không mình không quan trọng là người ta đánh thì bao giờ đấy mình đến sân chơi mình bật nó lên thì ba ván đầu tiên anh em không đánh thì để làm sao để máy nó thu âm thu sóng mà nó tự trực tiếp nó phân tích về cái máy này để cho mình biết nhé thì ba ván đầu tiên anh em bỏ này một ván này bỏ này 11 tài này hai ván bỏ này 17 điểm tài này ba ván bỏ này 4 điểm xỉu ai bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này trực tiếp tôi đánh cho anh em xem để chứng minh em độ chuẩn xác của nó nhé con này xỉu này 10 điểm xỉu ai tiếp tục con này tôi sẽ đánh xỉu à 10 điểm xỉu tiếp này Đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em con này máy báo dùng nó báo tôi biết chắc chắn con này sẽ ra tài này mở này 14 điểm tài 13 điểm tài này 13 điểm tài này 100 trăm con này tôi sẽ đánh tài này mở này 11 điểm tài này đấy, rất là chuẩn đúng không anh em đấy, test cho anh em vài ván nữa nhé ván này máy báo dùng nó báo tôi biết chắc chắn ván này sẽ ra tài này 13 điểm tài anh em giờ rất là chuẩn test cho anh em hai ván nữa nhé ừ, để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó thì ờ, khi mình đến sân chơi thì mình chỉ cần mang cái máy báo dung này mình đút vào trong người đấy, mình không quan tâm là ai làm cái cả đồ đạc của người ta anh em đút máy vào là tự động nó sẽ báo dung cho anh em biết được ra tài hay ra xỉu thôi con này máy báo tôi biết là con này chắc chắn sẽ có tài nhé mở này 12 điểm tài ok chưa test cho anh em một ván cuối này 100 trăm con này sẽ là xỉu nhá mở này 7 điểm xỉu đấy, anh em giờ rất là chuẩn xác đấy, tôi tắt máy này đấy. giờ đây là cái bộ đồ chơi cái sản phẩm tiên tiến máy báo dung không tan về đồ chơi tài xỉu đấy, anh em cần quan tâm thì có thể liên hệ giờ tiếp tục tôi sẽ test cho anh em về bộ đồ chơi bầu cua thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột một cái đĩa và một cái nắp thì hoàn toàn những đồ hoàn toàn bình thường thôi thì cái bộ đồ chơi cái sản phẩm để anh em chơi thì anh em cũng chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy báo dung không tang bầu cua ấy là anh em đi sân chơi anh em có thể biết trước kết quả nó ra con gì để chơi và sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái bộ đồ chơi cái hiệu quả của nó nhé thì anh nhắc lại lần nữa này mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn của người ta và trực tiếp cho người ta làm cái anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này là anh em có thể chiến thắng giúp anh em biết trước kết quả chơi rồi tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba một bầu cua này lấy ngẫu nhiên ba hộp bột cua nhé thử luôn nam châm anh em đây thanh nam châm này thử luôn anh em này không hề hít này Đấy, không hề hít nhé không hề hít này anh em chưa hoàn toàn đĩa và hộp là hoàn toàn bình thường nắp này thử anh em này cho anh em xem luôn này này nắp này đây, cho anh em xem là thực tế này nếu mà đồ bịp nó sẽ chặt luôn như nắp là hoàn toàn bình thường không hề ít ok anh em sau đây tôi sẽ bật cái máy này lên và trực tiếp tôi sẽ đánh anh em để xem chứng minh em cái độ hiệu quả nó liệu có chuẩn xác có giúp anh em chiến thắng trong sân chơi mình hay không nhé tôi sẽ bật cái máy lên này ừ. thì à, cũng như cái bộ đồ chơi tài xỉu thì là khi bật lên thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để làm sao để máy này trực tiếp nó phân âm nó thu sóng của những hột đấy và nó sẽ báo dung về cho anh biết ba ván đầu tiên tôi không đánh nhé mở này hai cá một nai mở này một tôm một cua một gà mở này một tôm một cua một cá bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này tôi sẽ cầm cái máy báo dung trực tiếp tôi đánh trên tay cho anh em xem luôn ván này cái máy báo dung không đang nó sẽ báo cho tôi biết chắc chắn sẽ có con bầu anh em nhé mở anh em xem này anh em chưa hai bầu để sát cho anh em xem luôn hai bầu một tôm rất là ok đúng không anh em tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ đều chơi được đều thể đánh được như thế này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn sẽ có con cá anh em nhé mở anh em xem này có hai cá hai cá một nai Đấy, rất là chuẩn đúng không tiếp tục này một trăm trăm cái này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn sẽ có con tôm này mở này một tôm hai nai đấy, rất là chuẩn đấy, sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết đến sân chơi của người ta không nắp đĩa của người ta cho người ta làm gái luôn mình không cần phải làm gái. giờ mình chỉ cần sắm cho anh em sắm cho mình duy nhất một cái máy báo dung không tang bầu cua nào mình phải biết trước kết quả rồi ván này 100 trăm tôi sẽ đánh con cua này mở này một cua một gà một cá đấy, rất là chuẩn luôn đấy, tiếp tục test cho anh em vài ván nữa này 100 trăm con này tôi sẽ đánh con bầu anh em nhé mở anh em xem này một bầu một tôm một cua Đấy, rất là chuẩn đánh cho anh em hai ván nữa nhé Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ cũng được mình đến sân chơi người ta mình không quan tâm là ai sóc cả đấy mình đều phải biết trước kết quả chơi thì đương nhiên mình sẽ là người giành thắng cuộc đơn giản vậy thôi 100 trăm tôi sẽ đánh con nai này mở này hai nai ba con nai rất là chuẩn sóc cho em một tiếng cuối này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé Đấy, ai sóc ai làm cái cũng được mình đều có thể biết trước kết quả chơi đơn giản vậy thôi 100 trăm con này tôi sẽ đánh cua nhé mở này anh em chưa một cua một nai một gà Đấy, ok cho anh em đây tôi tắt cái máy zoom rồi đi đấy đây tôi sẽ bóc luôn cho anh em xem này để chứng minh em cái hột là hoàn toàn không tang không có gì luôn nhé đấy thì anh em đến sân chơi người ta anh em chỉ cần sắm cho mình duy nhất một cái máy báo dung bầu cua thì anh em chơi bầu cua của anh em là đánh tài xỉu anh em sắm cho mình cái máy báo dung tài xỉu là anh em chỉ biết trước cái quả chơi thì khi anh em lấy hàng thì em qua trực tiếp cửa hàng thôi test hàng thử hàng thoải mái luôn nói chung là anh em mình thuận mua vừa bán anh em cảm ok thì em lấy còn hàng hóa thì đảm bảo cho anh em anh em có thể là chơi anh em về anh em có thể kiếm tiền trong cái sân chơi của mình thì đơn giản vậy thôi thì anh em nhìn đây hoàn toàn không có gì luôn đấy thì, à, như vừa tôi đã giới thiệu anh em là hai bộ đồ chơi mới nhất của chúng tôi về đồ chơi tài xỉu và đồ chơi bầu cua đây là sản phẩm độc quyền cao cấp chúng tôi anh em là thực sự quan tâm và muốn giành thắng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình để chúng tôi giúp anh em chiến thắng trong sân chơi mình giúp anh em kiếm tiền cho anh em nhé nếu rất là nhiều anh em chơi anh em thua tha về những trò chơi trên điện thoại thì ờ, làm sao mình chơi mình còn thắng được thì ờ, sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em đánh thắng trước tiên ấy, tôi sẽ giới thiệu anh em bất cứ trò chơi nào đã liên quan đến đỏ đen thì nó đều có thiết bị gian lận trong đấy anh em biết thì anh em sẽ là người thắng cuộc anh em không biết anh em sẽ là người thua cuộc và cuối cùng mình sẽ là người mất tiền thì trên đây là những cái phần mềm và trực tiếp tôi đã lập trình ra và tôi sẽ là người biết trước kết quả chơi mà sau đây tôi sẽ đánh cho anh em để chứng minh anh em cái độ hiệu quả của nó nhé xem nó có chuẩn xác không liệu có thể giúp anh em kiếm tiền hay không nhé thì đây tôi sẽ mở ra này như con này là hai con cua một con gà hai con cua một con gà đóng lại này 100 trăm đánh tương đây tiền vào tôm này mở này hai tôm một cá hai tôm một cá đóng vào này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh con tôm tiếp này đánh tương đây tiền vào tôm này mở này đấy một tôm một gà một cua một tôm một gà một cua đóng vào này 100 trăm con này tôi sẽ đánh nai anh em nhé mở này đấy một nai một tôm một bầu một nai một tôm một bầu đóng vào này 100 trăm con này sẽ đánh cua này mở này đấy một cua một bầu một cá cua bầu cá đóng này 100 trăm con này tôi sẽ đánh cá anh em nhé hết tươi tiền một cá này mở này đấy có cá có bầu có nai đấy sau đây tôi sẽ đánh luôn về cái trò chơi tài xỉu à mở ra cho anh em xem này 13 điểm tài này đóng này con này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đóng này chắc chắn tài tiếp này 11 điểm tài 100 trăm đánh xỉu này 11 à 10 điểm xỉu anh em nhá 10 điểm xỉu nhá đóng này 100 trăm đánh tài này 11 điểm tài đánh xỉu nhá 10 điểm xỉu tiếp tục xỉu tiếp này 8 điểm xỉu đây tôi để luôn cái sóc đĩa này sát đây cho anh em xem luôn này đây để sát luôn vào đây cho anh em nhìn cho dễ này đấy đóng này mở ra cho anh em xem bắt đầu này nẻ này 100 trăm đánh nẻ này à đâu ván này tôi đánh chẵn này sấp đôi này đấy ván này 100 trăm đánh nẻ này đấy ba trắng này 100 trăm tiếp tục đánh nhẹ này ba trắng tiếp này con này 100 trăm đánh nhẹ này ba vàng này chắc chắn con này sẽ có chẵn này đấy sấp đôi này 100 trăm đánh nhẹ này đấy anh em nhá rất là chuẩn xác đúng không anh em thì ờ, trên đây là những phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra nếu mà anh em là người biết trong những sân chơi mình là người biết thì đương nhiên anh em sẽ là người thắng cuộc nhưng nếu mình không biết thì mình sẽ là người thua cuộc thì uh, hiện nay anh em đang chơi những cái trò chơi nào bầu cua tài xỉu sóc đĩa nào thì anh em chỉ cần là chụp hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua Zalo cái số điện thoại hiển thị màn hình cho tôi là tôi sẽ cung cấp cho anh em những công thức quy luật để anh em đánh anh em sẽ biết trước cái quả chơi rất là đơn giản rất là dễ chơi ừ. thì ở bất cứ trò chơi nào anh em chỉ cần lấy điện thoại mình anh em chụp cái hình cái trò chơi đấy anh em gửi qua tôi là tôi sẽ cung cung cấp cho anh em những công nghệ những đồ chơi những cái phần mềm mới nhất để anh em có thể biết trước kết quả và cuối cùng mình sẽ là người giành thắng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 chúc tất cả anh em giành thắng trong mọi sân chơi mình xin chào anh em